Tất cả những đăng ký của quý khách đều được ô tô kinh anh đăng ký lại để giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay. Ô tô kinh anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Đó là chiếc Ford Laser bản LXi 5 chỗ số sàn máy xăng 1.6 Chiếc xe này à, sản xuất năm 2004 à, đã lên à, form mới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 nhìn à, kiểu dáng cũng rất là đẹp quý vị à, có thể quan sát kỹ từng chi tiết à, của chiếc xe từ đằng trước ra đằng sau đây đây là cụm đèn pha ở bên tài đấy quý vị đèn bi salon với đèn halogen còn là đèn zin đèn gầm cũng vậy cũng rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay là hoen ố cả mặt la răng logo của hãng Ford Chiếc xe này đăng ký tư nhân chính chủ. Đấy, đây là cụm đèn à, trước ở bên à, phụ. Quý vị thấy còn rất là trong. Đèn gầm cũng thế. Rất là đẹp. Vẫn là đèn zin theo xe. Còn đây là cụm bánh trước ở bên phụ đây. Với à, cái kiểu là rằng cách điệu mâm đúc khá là chắc chắn. Vỏ xe cũng còn khá là mới. Toàn bộ các cái tấm nhựa ở trong hộp dè hệ thống giảm sóc vẫn còn rất là đẹp chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đấy à, phần à, hông ở bên xe các cái đường à, gân chỉ đèn nhan trên hông tất cả vẫn còn à, hoạt động à, đầy đủ và hiệu quả đây là cánh cửa trước ở bên à, phụ đây các cái tấm nhựa của phần tabi còn khá là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc hay là mai mòn cả toàn bộ keo chỉ vẫn là zin nhá zin theo xe cũng rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả đấy các cái con ốc ngay cả cái phần ở bên dưới thường xuyên tiếp xúc với nước cũng vẫn còn rất là sáng hệ thống à, bản lề nách cửa cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa nhẹ nhàng không có cái hề có cái hiện tượng gì là cọ kẹt cả bệ lên xuống này hệ thống bản lề chốt khóa của cánh cửa sau này đấy quay cận cảnh và chi tiết à, chúng vị thấy rõ cũng rất là đẹp đây là dòng xe mang thương, thương hiệu của Mỹ Ford Laser bản LXI 5 chỗ số sàn xe cũng uh, trang bị cái uh, dàn uh, lạnh tự động làm lạnh sâu làm cho cái khoang nội thất mát rất là nhanh thắng tay này toàn bộ à, hàng ghế cũng đã được bọc một cái lớp à, da áo rất là đẹp chân nỉ cũng đã được bọc một cái à, lớp ni lông để bảo vệ đây là cái hàng ghế ở phía sau đây toàn bộ hàng ghế đã được bọc một cái lớp áo bên trong là cái lớp da vẫn là da jean vẫn là jean theo xe đây là cánh cửa sau ở bên phụ đây chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ hệ thống tắp bì các cái tấm nhựa cũng rất là sáng chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ cái à, phần à, cánh cửa ở bên hông xe đóng mở cửa cực kỳ là nhẹ nhàng hệ thống gioăng cao su này keo chỉ này đấy chốt khóa sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin cũng rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay mục mọt cả chốt khóa vẫn còn rất là chắc chắn đấy vẫn còn uh, nguyên cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe các cái uh, nút đệm uh, cao su chốt khóa này vẫn còn cực kỳ là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả các cái tấm nhựa tay nắm uh, cánh cửa đây tay nắm mở cửa cũng rất là sần hệ thống bản lề ở cánh cửa sau này đóng mở cửa cực kỳ là nhẹ nhàng khung cửa cột chốt khóa quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ không hề có cái dấu hiệu gì là móp méo hay là cong vênh cả còn đây là cụm bánh xe sau ở bên phụ này đấy mâm đúc 8 chấu dạng 8 chấu kép hệ thống hộp dè cua lốp các cái tấm nhựa mặc dù là sản xuất năm 2004 nhưng mà vẫn còn rất là đẹp đấy hệ thống giảm sóc cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả cụm đèn sau vẫn là đèn zin theo xe nổi bật với à, cái dạng à, đèn màu đỏ cái nền màu đỏ dòng LXI RS logo mang thương hiệu Ford Ford Laser toàn bộ cả xe của ô tô kinh anh đều được à, dán tem của cửa hàng ô tô kinh anh đây là bệ lên xuống đây bệ lên xuống ở cốp xe và chúng ta cùng xem phần gầm của phía sau nhá đấy quý vị thấy không cũng rất là chắc chắn gầm máy à, gầm à, phía sau xe chỗ để đựng bao à, bánh dự phòng đó các cái đầu rô tin hệ thống giảm sóc vẫn còn rất là chắc không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt cả khi chúng ta mua chiếc xe này về là chúng ta chỉ việc sử dụng luôn không cần phải trang bị thêm bất kỳ một cái bộ phận nào cả còn đây là cốp xe đấy quý vị dòng sedan cốp tách biệt với lại à, khoang nội thất rất là rộng các cái uh, cao su rồi uh, à, thang dàn đồng dàn chassis còn rất là sáng đấy vẫn còn rất là rõ các cái dấu đình tán của hãng sản xuất ở trên phần cốp của chiếc xe hệ thống các cái gioăng uh, cao su đót rất là nhẹ nhàng dàn, dàn đồng dàn chassis rất là chắc chắn chốt khóa này đấy chốt điện đóng mở bằng điện vẫn còn hoạt động rất là tốt toàn bộ keo chỉ của nắp cốp quý vị thấy không hề thiếu một phân đoạn nào rồi vẫn còn đầy đủ cũng đèn sau bệ lên xuống này ô tô kinh anh cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước đấy còn rất là chắc chắn phần ờ, dàn đồng ở bên chân ờ, bên trong ờ, cốp của xe đấy tất cả các cái chi tiết cực kỳ sáng vẫn có hoạt động rất là tốt hệ thống âm thanh hai cái loa ở phía sau xe ấy. đây là dòng xe mang thương hiệu của Mỹ mà cho nên là cái dàn đồng dàn chassis rất là dày bánh dự phòng cũng là dạng mâm đúc toàn bộ dàn chassis ở trên khoang cốp xe quý vị có thể thấy quay trực tiếp quay cận cảnh cực kỳ là chắc chắn rất là sáng chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả còn đây là cụm bánh à, xe sau ở bên tài đây chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy hệ thống hộp dè các cái tấm nhựa giảm sóc cua lốp khá là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc hay là mục mọt rách nát cả còn đây là cánh cửa sau ở bên uh, tài toàn bộ các cái tay nắm cửa cũng đã được uh, ốp với uh, inox nhìn chiếc xe rất là sáng hệ thống tắp bi gioăng cao su keo chỉ chốt khóa các cái con ốc vẫn còn rất là đẹp dàn đồng của cánh cửa cũng vẫn còn là chắc chắn bật lên xuống này không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là mài mòn hay là bong chóc cả chúng tôi cam kết là chiếc xe không hề có cấn đụng không ngập nước không dịch vụ không taxi xe đăng ký tư nhân chính chủ xe gia đình chạy cũng khá là ít tay nắm cánh cửa nút bấm uh, cửa kính rất là đẹp chúng nữa chúng ta xem order chiếc xe này đi được bao nhiêu km còn đây là cánh cửa trước ở bên tài đấy quay cận cánh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy các cái tấm nhựa của phần tắp bi không hề có hiện tượng gì là mài mòn hay là bong chóc cả xe phải nói là chủ xe giữ xe rất là kỹ toàn bộ keo chỉ không hề thiếu một phân đoạn nào vẫn là zin theo xe đấy vẫn còn cái nguyên cái tem này phần da, da đồng da sashi rất là sáng các cái à, nút bấm cửa kính này tay nắm cánh cửa này. hệ thống bản lề không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng bệ lên xuống chốt khóa cánh cửa sau bản lề cánh cửa sau đấy rất là chắc chắn vô lăng ba chấu có trang bị hệ thống trợ lực đánh lái khá là nhẹ nhàng xe cũng trang bị một cái ờ, ổ DVD 6 đĩa cho cái âm thanh khá là hay cụm bánh trước ở bên ờ, tài mâm đúc 8 chấu cách điệu khá là chắc chắn vẫn là mâm zin theo xe vỏ xe quý vị thấy gai của vỏ xe rất là cao toàn bộ ờ, các cái tấm nhựa trong hộp dè rất là liền mạch không hề có cái hiện tượng gì là rách nát cả đây là phần gầm ở bên hông xe đây các cái đường gân chỉ trên thân xe các họa tiết nhìn à, dáng xe rất là thể thao rất là khỏe và bây giờ chúng ta cùng à, xem phần máy của chiếc xe này nhé For Laser bản em trang bị cái à, động cơ xăng 1.6 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu máy nổ rất là êm toàn bộ khoang máy quý vị thấy cực kỳ là khô ráo sạch sẽ thanh rằng đầu xe đây các cái lỗ cũng vẫn rất là tròn không hề có cái gì hiện tượng gì là cong vênh hay là móp méo cả chúng tôi cam kết là chiếc xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước đấy phần bắt bèo này vẫn còn uh, dấu bảy màu dấu hiệu uh, uh, của nhà hãng sản xuất ở trên các cái con ốc này chúng tôi cam kết là máy xe vẫn còn zin chưa bung zin từng con ốc đấy đây cũng là một cái dấu bảy màu nữa này cái dấu đánh dấu của hãng sản xuất ở trên các cái con ốc của phần máy xe đấy máy xăng 1.6 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu máy nổ rất là êm ái để một lần là nổ liền toàn bộ các cái chi tiết các cái ờ, dấu ờ, hiệu của hãng sản xuất đánh dấu ở trên các con ốc của chiếc xe chúng tôi cam kết là xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước máy nổ rất là êm máy vẫn còn zin chưa bung phụ tùng của dòng xe này cũng ờ, rất là nhiều ở thị trường của Việt Nam phần ờ, nắp cabo này đấy các cái tấm nỉ vẫn là zin theo xe nhá dàn đồng dàn chassis rất là sáng rất là chắc toàn bộ keo chỉ cũng vậy không hề thiếu một phần đạn nào đâu quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ dòng xe mang thương hiệu của Mỹ cho nên là cái dàn đồng dàn chassis rất là dày đấy vẫn còn tem uh, dập nổi của hãng sản xuất dòng Ford trên uh, hệ thống máy của chiếc xe keo chỉ của nắp cabo đây toàn bộ vẫn là zin đầy đủ chiếc xe sản xuất năm 2004 nhưng mà chủ xe giữ xe rất là kỹ đi cũng khá là ít cho nên là phần máy móc khá là đẹp máy 1.6 máy xăng cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và sau đây thì à, chúng ta cùng trải nghiệm vận hành chiếc xe này ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. đây như quý vị thấy thì à, máy nổ rất là êm, đèn một lần là nổ liền. Vô lăng à, có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng. Dòng xe này có thể nói là cũng khá là phù hợp cho các chị em có thể điều khiển một cách rất là dễ dàng. Hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả tay côn số cực kỳ là chắc hệ thống uh, âm thanh của chiếc xe cũng khá là hay đặc biệt là cái hệ thống ờ, cách âm của chiếc xe cũng khá là tốt chúng tôi đang ngồi ở trong xe quay mà cái tiếng tạp âm ở bên ngoài rất là nhỏ khi uh, qua những cái đoạn gồ ghề uh, hệ thống dàn đồng giá xe cũng như gầm của chiếc xe khá là dày cho nên là không có cái hiện tượng gì là rung lắc cả máy đề rất là êm ái nhẹ nhàng vô lăng trang bị hệ thống trợ lực đánh lái cực kỳ là nhẹ nhàng không có hiện tượng gì là nặng nề cả khi chạy à, đường trường máy chạy rất là bốc khá là bốc chỉ với giá là 148 triệu đồng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 Đối với dòng xe này thì đã khẳng định thương hiệu ở thị trường của Việt Nam Phụ tùng rất là dễ dàng tìm kiếm Chúng ta có thể sửa chữa ở bất kỳ nơi nào Chi phí à, cho chiếc xe này cũng khá là hợp lý Thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Ford Laser dòng LXD sản xuất năm 2004 5 chỗ số sàn máy xăng 1.6